Xin chào Việt Nam, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học TypeScript bài số 5 Scope phạm vi Ở bài này chúng ta sẽ học về Scope phạm vi Nói về thuật ngữ Scope phạm vi thì có thể hơi khó hiểu Nhưng nhắc đến biến toàn cục hay biến cục bộ thì chắc chắn các bạn đã nghe qua để chúng ta cùng tìm hiểu thêm phạm vi Scope ở TypeScript thì có gì khác, ngôn ngữ khác Như đã học ở bài trước thì biến trong TypeScript được khai báo với hai từ khóa va và let nhưng chúng ta chưa biết điểm khác nhau của chúng là gì. Thông qua bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự khác nhau đấy. Thì phạm vi the scope trong TypeScript cũng thể hiện qua biến à, biến được khai báo với từ khóa va thì có phạm vi trong hàm và có thể được truy cập từ bất cứ nào trong cùng một hàm. Còn từ khóa led thì chỉ có phạm vi trong khối hoặc nhọn và ờ, biến được khai báo với từ khóa led không thể được truy cập từ ngoài khối. Vậy là đã xong phần lý thuyết, chúng ta đến phần thực hành. Tôi sẽ tạo mới một file đặt tên là phạm vi người là TypeScript sẽ tôi sẽ khai báo một uh, function tên là f không có tham số truyền vào và kiểu trở về là void trong uh, ờ, hàm này tôi sẽ khai báo một biến tên là ngoài khối sử dụng từ khóa led và gắn cho chị là một chuỗi ngoài khối tôi sẽ tạo một khối mới và định nghĩa biến trong khối tương tự sau khi đã khai báo xong hai biến thì ta sẽ tiếp tục in ra console lốc hai biến đầu tiên là biến ngoài khối bạn có thể thấy là nó sẽ gợi ý ngay cho chúng ta còn biến trong khối nó sẽ không gợi ý cho chúng ta vì chúng ta không thể truy cập được biến ờ, trong khối này chúng ta sẽ thử à, build sc phạm vi chấm ts chắc chắn sẽ xảy ra lỗi biên dịch ở đây đấy các bạn có thể thấy một lỗi xảy ra không tìm thấy biến trong khối nhưng nếu chúng ta đổi biến này thành va và biên dịch lại và biên dịch thành công không có lỗi tiếp tục chúng ta sẽ thử à, gọi hàm ép để nó ra màn hình cho chúng ta và sẽ phải biên dịch lại rồi tiếp đến ta sẽ chạy file phạm vi.js đấy đã in ra hai biến cho chúng ta đây là từ khóa va và led còn à, nếu ta truy cập từ ngoài hàm thì sao liệu có được không tôi sẽ gọi lại hai lệnh này không cần biên dịch cũng đã thấy lỗi luôn rồi và sẽ thử biên dịch lại như các bạn có thể thấy là hai biến này ngoài hàm nên chúng ta không thể gọi được vậy là đã hết bài học ngày hôm nay hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo nhé à, thực tế thì mình à, thích sử dụng và hơn led tại vì nó tránh để bị lỗi hơn còn các bạn các bạn thích sử dụng va hay led hãy comment ở phần bình luận bên dưới cho mình nhé hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo xin chào